Và Kiều Shop xin giới thiệu đây là tinh dầu thông đỏ Samsung cung Gan Son mẫu mới nhất 2020 với công dụng là giúp giảm tác hại của chất phóng xạ, ngăn ngừa sự sinh trưởng của tế bào ung thư, làm sạch mạch máu, làm tan lượng mỡ thừa và lượng cholesterol trong máu, giúp mở rộng mao mạch, đào thải acid uric và hỗ trợ các bệnh ngăn ngừa hiệu quả ung thư như ung thư gan, vú dạ dày, phổi vân vân và hỗ trợ các việc điều trị bệnh như tiểu đường, cao huyết áp và các các bệnh tim mạch giảm lượng đường trong máu và hỗ trợ ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa và điều trị hoàn toàn chứng hôi miệng. Ngoài ra tinh dầu thông đỏ còn có tác dụng làm đẹp da, giảm cân, tăng sức đề kháng cho sức khỏe và duy trì tuổi thanh xuân. Bên cạnh đó thì còn có khả năng là loại trừ các độc tố trong cơ thể của chúng mình khi mà uống nhiều rượu bia và làm giảm các vấn đề về sơ gan đau đầu viêm thần kinh tọa đau dây thần kinh bị tê liệt tay chân da máu không lưu thông và hỗ trợ trong việc điều trị chứng rụng tóc không rõ nguyên nhân mỗi ngày sẽ uống từ 1 đến 2 viên và uống trước hoặc sau khi ăn 30 phút một hộp lớn như vậy là gồm có 6 hộp nhỏ mỗi hộp nhỏ là gồm có 5 vỉ thuốc gồm 30 viên và Kiều cũng có bán lẻ luôn nha các bạn nha Mình mua full hộp lớn cũng được mà bán lẻ thì Kiều vẫn có bán Giá ở Việt Nam là 1 triệu 80 1 triệu 860 Giá ở Mỹ là 97 đô nha Kiều cũng có bán lẻ luôn Hộp nhỏ là 301 Còn cái hộp giá bên Mỹ là 16 đồng rưỡi nha và cái này là phụ nữ có thai và đang cho con bú và trẻ em dưới 10 tuổi thì không nên uống Đó là lưu ý à, khi sử dụng và mình còn phải uống nhiều nước